ui ui ui ui cá chê cá chê ý chê ta nha các bạn nha ý <laughs> thế càng thế Xin chào các bác Xin mời các bác xem phần 2 hữu cá mỏi tay của anh em dã dạ thực. Nếu hay, hãy like, share và đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ anh em mình nhé. ui dồi ui giời trời giời các bạn à đấy thích không ừ. ai lên mục châu thì đi tới nhá trải nghiệm nhá muốn trải nghiệm nào mồm mồm ra nào ôi còn này sâu quá Đấy trên này dậy động đậy rồi các bạn đấy cá mồi tại rồi thì lại dính rồi được một con ngay được một ẻm ngay chưa kịp thay mồi à, được một em rồi có tiếng Đấy. ngay ẻm đấy trước chụp tối đang định đi lên cần đột yên để thay mùi à một ẻm rồi ô đừng phải cái đĩa to to to đang định bị cơ thay cần em mùi Đấy, lại bỏ xuống đây, có nhiều cá bé lắm nhiều cá bé lắm có cá bé này ngon dĩa hết mùi cá bé này ừ. cá đồng đông nó dễ hết mùi Kìa, dính chưa chưa đây đang định đi xem mà nó dính rồi mồi rồi các bạn còn tím mồi ấy dính một em cà rô đấy những em cà rô hay lắm dính luôn ba cái đã dính hai em rồi này là mình vừa cắm từ trên kia xuống đang định quay lại đầu trên xuống đây đã thấy dính rồi 이, 우, <laughs> to 지어 tội, 이, 아야. 우, 이렇게 hay bị nước ra trong mồm. khó lấy lắm. Okay. nuốt vào trong Đấy, mùi này ngon ngay cho sọ ý động đậy động đậy <laughs> Đấy, lại dính em mít nó hay mắt có trong mắt còn cái sâu tự trong được ba em rồi bốn em rồi có sản phẩm ngay nha mắc ở bên này vẫn được nhiều hơn là suối to ui cái đầu tiên dính mà còn bé tí ui cột to kìa nhìn nhẹ nữa nha Dạ con to Đấy con Nó nuốt hết lưỡi Đấy, nó chạc luôn cái này dậy động đậy rồi các bạn đấy cá ngồi tại rồi ui ui ui ui cá chê cá chê ý chê ta nha các bạn nha ý thì càng thế Đấy. Cái thịt non Nó có cái ngạnh Cái tạc Ý à Bể đi các bạn nhé Đấy. Đấy, bể đi đốt ngạnh của nó Mình đỡ sợ nó Đấy, cái, cái, cái chê tà ngon lành cái cá À, lại dính ui ui ui ui ui giời trời chưa các bạn Ý, cá đấy thích không ừ. còn ui còn còn còn Ý. Ý. nguồn hình hoạt lấy lại người đang ít Cảm ơn mọi người đã xem video